Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021, tức ngày 22 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày canh thìn, tháng ất mùi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh thìn hôm nay là giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn, con giáp xung tháng ất mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. Một, Tử vi tuổi Tý, cục diện Tý thìn bán hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước rất nhiều các mối quan hệ xã giao hài hòa là cầu nối giúp bạn ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan như một lời cảnh báo bản mệnh đừng nên qua hiếu thắng, thích gì làm nấy như vậy. Ai cũng nhìn ra được khả năng của bạn nhưng cũng đừng lấy đó mà trở nên tự kiêu, hành xử thiếu trước sau, thổ khắc thủy, tình cảm lứa đôi gặp nhiều trục trặc. Không phải khoảng cách mới khiến hai người xa nhau, mà là do sự lạnh nhạt của cả hai người, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình như thế. Hãy dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, cục diện sửu thìn tương phá cảnh báo người tuổi sửu phải đề phòng kẻ xấu bụng dở trò ném đá giấu tay trong ngày thứ bảy này. Nếu không tỉnh táo, hậu quả mà bạn phải hứng chịu sẽ khó mà lường trước được. Ngày có chính ấn chiếu mệnh, dù gặp không ít khó khăn trở ngại nhưng con giáp này vẫn vững bước vượt qua và đạt được những thành tích đáng nể. Nhiều người ngưỡng mộ tài năng, cũng có lắm kẻ lại đem lòng ghen ghét đố kỵ. Đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho kẻ tiểu nhân giáp tâm hãm hại bạn. Ngày thổ khí vượng, sức khỏe của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng phần nào, nhất là với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về đường tiêu hóa, ruột, dạ dày, cần phải đặc biệt lưu tâm cần có biện pháp phòng ngừa kịp thời, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tý. 3. Tử vi tuổi dần, xem lịch vạn niên, quý nhân tam hội sẽ mang theo không ít tin vui đến cho người tuổi dần trong ngày hôm nay. Công việc của bạn đang trên đà phát triển vô cùng thuận lợi, bạn không cần lo nghĩ quá nhiều nữa. Thành công cách bạn một chặng đường không còn xa nữa đâu, thiên tài ghé thăm, hôm nay quả là một ngày may mắn với con giáp tuổi dần. Túi tiền của bạn cứ thế đầy lên bởi những khoản tiền bạn chưa từng nghĩ đến, đó có thể là do bạn trúng thưởng, trúng số hay được cho tặng nữa. Quan trọng là bạn biết cách sử dụng số tiền mình có được một cách ý nghĩa, đừng tiêu xài phung phí vào những mục đích không cần thiết nhé. Người ta thường nói đỏ bạc, đen tình quả cũng có lúc thấy đúng lắm, ngày mộc khắc thổ, bạn và nửa kia không ngừng tranh cãi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy cùng nhau học cách chia sẻ và lắng nghe để có thể hiểu được đối phương mong muốn điều gì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 trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn như thế này, để duy trì được nguồn thu nhập cho bản thân đã là điều rất đáng mừng rồi. Ngũ hành mộc thổ xung khắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp với mình, thay vì mải mê kiếm tìm, hy vọng rồi lại thất vọng. Hãy tự tận hưởng cuộc sống bằng những niềm vui cá nhân, hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn khi bạn biết trân trọng điều quý giá ấy. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Cục diện thìn thìn tự hình tác động, người tuổi thìn trở nên buồn chồn lo lắng không yên trong ngày thứ bảy này. Những muộn phiền không biết chia sẻ cùng ai nếu cứ tiếp diễn trong một thời gian dài có thể dẫn đến tâm bệnh đó. Hãy nhớ rằng bên cạnh bạn luôn có những bàn tay, những bờ vai vững chắc luôn sẵn sàng giúp bạn vượt qua những trông gai này. Thiên ấn trợ mệnh, hãy tự tin hơn vào bản thân mình, bạn có đủ kỹ năng cũng như năng lực để có thể đảm nhiệm mọi trọng trách được giao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 mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng hơn trước. Những xung đột mâu thuẫn từ lâu không được hóa giải chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Đã đến lúc tất cả cùng ngồi lại chia sẻ một cách thẳng thắn, lắng nghe một cách rõ ràng để có thể tháo gỡ từng vấn đề, giải quyết triệt để thứ ung nhọt, đang ngầm ngầm làm dạn nứt tình cảm gia đình bạn. Các mối quan hệ phức tạp này quả thực cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của bạn. Tuy nhiên với sức mạnh chính ấn, bạn có thể gạt bỏ hết muộn phiền mà tập trung toàn lực vào công việc, khẳng định vị thế cũng như chỗ đứng của mình trong tập thể, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, thân thìn bán hợp, các mối quan hệ xã giao của người tuổi thân trở nên hài hòa tốt đẹp hơn bao giờ hết. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang thanh thang mở rộng trước mắt, hãy nắm bắt thời cơ để có những bước chuyển mình nhanh và mạnh mẽ hơn nữa tỷ kiến chiếu mệnh, con đường bạn đang đi tuy cô độc nhưng đích đến lại là thứ mà bất cứ ai cũng muốn đánh đổi, lựa chọn dừng chân hay đi tiếp, tất cả đều do bạn quyết định, thổ sinh kim, vận trình tình duyên của con giáp này được đào hoa dẫn lối, lứa đôi tình cảm mặn nồng thắm thiết, người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp trong nay mai, chỉ cần bạn không khép lòng mình lại thì đối phương lúc nào cũng sẵn sàng bước vào trái tim bạn đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Công việc của người tuổi dậu có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong ngày thìn dậu lục hợp như hôm nay. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn đã có những kết quả bước đầu khá khả quan. Hãy tiếp tục kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra. Trái ngọt đang ở ngay trước mắt bạn rồi. Tuy nhiên, trong những tình huống có kiếp tài xuất hiện thì bạn cần phải hết sức tỉnh táo và cẩn trọng. Đừng hành động một cách vội vàng và liều lĩnh để rồi gánh lấy những hậu quả đáng tiếc. Không chỉ tiền của mà cả uy tín của bạn cũng sẽ trôi theo dòng nước đó. Ngũ hành kim thổ tương sinh, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên hòa hợp hơn. Cả cha mẹ và con cái đều tìm được tiếng nói chung, quan trọng là cả hai cùng biết và hiểu được điều đối phương muốn nói. Đứng ở lập trường của đối phương để thông cảm và thấu hiểu hơn, giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, hôm nay,